hay là muốn khói sầu cô động trách sao cuộc đời mãi long đong hãy rót dùng tôi chén rượu đây, tôi cần phải cạn để con say hồn tê tái người ngây dại sướng trong mộng vàng chẳng cần ai tôi muốn tôi muốn quên đi kiếp làm người thân tàn ma dại dám cười tươi và tôi chơi bơi giữa